Xin chào các bạn Trong video lần trước mình đã gửi tới các bạn top 3 laptop phục vụ công việc lập trình tầm giá khoảng 20 triệu đồng Và video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn ba dòng laptop khác có tầm giá vào khoảng 15 triệu đồng để phục vụ các bạn sinh viên mới yêu cầu học tập lập trình đảm bảo yêu cầu học tập của tất cả các bạn Chiếc máy đầu tiên mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc Lenovo ThinkPad T470. Một chiếc máy có kiểu thiết kế đẹp, hình chữ nhật, nổi bật với logo ThinkPad và Lenovo ở phía nắp mặt trên. Phần vỏ vẫn là sự kết hợp giữa magie và sợi carbon, mang lại sự chắc chắn cần thiết của một sản phẩm business. Màu đen và kiểu dáng sẽ rất hợp phong cách của một lập trình viên chuyên nghiệp. ThinkPad T470 gồm đầy đủ các cổng kết nối với cổng USB Type-C hỗ trợ sạc và Turbo 3, cổng USB 3.0, cổng Ethernet HDMI, jack audio và khe đọc thẻ SD đủ cho các nhu cầu giao tiếp cơ bản cũng như là kết nối với các thiết bị khác. Về bàn phím của T470 thì với người dành cả ngày với công việc đánh máy thì sẽ thích chiếc laptop này bởi bàn phím thuộc top đầu của nó. Hành trình phím đạt 2mm, bàn phím được đáp ứng rất tốt, đèn nền của bàn phím sáng đủ ở hai độ sáng cao và thấp giúp bạn dễ dàng thao tác kể cả trong môi trường thiếu ánh sáng. Chính xác là đến thời điểm hiện tại này thì khó có thể chê được bàn phím của T470 nó sự đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của một lập trình viên. Màn hình của Thịnh 3 T470 có kích thước 14 inch, độ phân giải là Full HD cho hình ảnh sắc nét và chân thực. Góc nhìn của nó cũng đủ rộng khi trang bị tấm nền IPS Nên khi mình thay đổi góc nhìn thì màu sắc cũng không bị thay đổi quá nhiều. Độ sáng của màn hình đạt ở mức 205 nit, không phải là quá cao ở thời hiện tại khiến chỉ đủ để sử dụng trong nhà chứ không thể sử dụng ngoài trời được. Độ phủ màu của màn hình là 73% giải sLDB, khá thấp nhưng là đủ với chiếc máy Business chứ không phải là một chiếc máy multimedia nên nó có thể là chấp nhận được. Không phải là màn hình quá xuất sắc nhưng nó vẫn đủ để vụ công việc cần thiết cũng như đủ sắc nét để thực hiện việc lập trình hàng ngày. Thế bác T470 có cấu hình là chip Intel Core i5 thế 6 Skylake 2 x 4 luồng, RAM 8GB ở cứng HD 256GB PCIe, đủ cho khả năng làm việc văn phòng và các thiết vụ đa nhiệm cơ bản. Khả năng nâng cấp của máy rất cao khi RAM có thể nâng tối đa lên 16GB ở kính HDM2 nâng cấp tối đa lên đến 1 TB thoải mái cho các bạn nhu cầu cao về đa nhiệm hay lưu trữ cấu hình này đủ khả năng chạy phần mềm máy ảo ở ờ, trên thiết bị cũng như các phần mềm lập trình cơ bản như Android Studio cao và các phần mềm khác chiếc máy tiếp theo mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc Dell Lightyear E5490 là một sản phẩm business nữa nhưng đến từ hãng Dell với kích thước nhỏ nhắn khi màn hình chỉ là 14 inch nên máy có thể bỏ vừa hầu hết mọi túi và ba lô hiện tại Bộ vỏ của nó được làm bằng hợp kim cao cấp cùng với phần lắp lưng được phủ lớp cao su cho cảm giác cầm nắm tốt và bền bỉ khi không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề bị chảy xước trong quá trình sử dụng. Chiếc Dell Latitude E5490 này cũng được trang bị rất đầy đủ các cổng kết nối với 3 cổng USB chuẩn A 3.1, cổng kết nối HDMI, cổng kết nối VGA và một cổng Ethernet. Cùng với đó là một cổng USB Type-C, nhưng rất tiếc là nó không hỗ trợ thu lục bông. Bàn phím của E5490 được trang bị đèn nền Quanh trình phím lên đến 1.9mm Khoảng cách phím rộng, diện tích bản phím lớn Nên nó cực kỳ thoải mái khi có văn bản Phim màn hình có kích thước 14 inch Nên nó sẽ thiếu đi, mất bộ bàn phím số Nhưng với những lập trình viên không phải làm việc với các số quá nhiều như kế toán Thì như vậy vẫn là đủ cho công việc hàng ngày của chúng ta với màn hình có kích thước 14 inch, giúp máy có thể hiển thị đầy đủ các dòng cốt một cách rõ ràng. Và màn hình có độ phân giải là Full HD cũng cho hiển thị hình ảnh một cách sắc nét và trung thực. Màn hình được trang bị tấm nền IPS giúp màn hình của máy có góc nhìn rộng lên đến 178 độ và thoải mái để chia sẻ nội dung với mọi người xung quanh. Cũng với khả năng mở đến 180 độ của máy, khả năng hiển thị màu của máy chưa tốt lắm khi nó chỉ ở độ phủ là 65% giải sRGB khá thấp. Tuy nhiên thì nó không quá hưởng tới lập trình viên vì không đòi hỏi quá nhiều về màu sắc. Độ sáng của màn hình cũng chỉ ở mức 205 lít, vừa đủ để sử dụng hàng ngày và độ sáng tối thiểu thấp, dịu mắt, đủ cho việc sử dụng trong tối mà ít bị mỏi mắt. Dell Lightyear E5490 có cấu hình là chip Intel Core i5 8250U, RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256GB. Đảm bảo chúng ta có thể chạy các phần mềm lập trình ở mức độ cao mà không hề hiện tượng bị chậm hay là lag, cũng như việc mở nhiều tab Ctrl mà không phải lo lại. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu các bạn trong video ngày hôm nay đó là chiếc HP ProBook 450G5 là dòng sản phẩm rẻ nhất trong dòng ProBook nên nó sở hữu một thiết kế hoàn toàn bằng polycarbonate nhưng cũng không kém phần bền bỉ. Máy được sơn hoàn toàn màu bạc, trông rất bắt mắt và thu hút ánh nhìn hơn các sản phẩm khác. Các đường nét được bo cong nhiều và logo HP vẫn giữ truyền thống chứ chưa được cách điệu những sản phẩm gần đây của hãng. Chiếc máy này cũng được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối với USB Type-C, USB 3.0, kết nối HDMI, VGA và kết nối mạng LAN. Cùng với đó là USB 3.1 và jack audio 3.5 cùng với một khe đọc thẻ nhớ SD ở bên phía cạnh trái. Bàn phím của máy chưa thực sự có hành trình quá dài khi nó chỉ ở mức 1,4mm nhưng bù lại là một cách phím hợp lý, diện tích bề mặt tốt cùng khả năng phản hồi ổn định nên có đáp ứng tốt cái việc gõ hàng ngày cũng như gõ cốt trong thời gian dài mà không nhiều khó khăn hay hiện tượng bị gõ nhầm. Màn hình của chiếc máy này có kích thước lớn nhất trong 3 sản phẩm mà mình giới thiệu bạn trong video ngày hôm nay. Khi màn hình có kích cỡ là 15,6 inch, đủ khả năng để chia ra hai cửa sổ đa nhiệm mà không gây ra khó chịu vì nó đủ không gian hiển thị Đỗ phân Giải Full HD trên màn hình 15 15,6 inch, đủ khả năng hiển thị rõ ràng chữ và ký tự từ khoảng cách nhìn 50 cm. Góc nhìn của máy rộng khi được trang bị tấm nền IPS. Màu sắc hiển thị của máy khá rực rỡ, nhưng giải màu chỉ đạt 65% giải NLDB. Độ sáng của màn hình ở mức 280 nit, khá thoải mái trong việc hiển thị trong nhà và ngoài trời ở điều kiện ánh sáng không quá mạnh. HP ProBook 450 G5 trang bị cho mình chiếc CPU i5 thế thứ 8, RAM 8GB và cứng SSD 256GB có khả năng nâng cấp tối đa RAM lên 16GB vào cứng 1TB SSD-M2. Nó khởi động máy cực kỳ nhanh, chỉ dưới 10 giây. Các tác vụ cơ bản như phần mềm phục vụ học tập như VS Code, Android Studio, Photoshop đều chạy ổn định và không hề có hiện tượng bị giật lag. Vừa rồi là ba mẫu laptop có tầm giá khoảng 15 triệu đồng, đáp ứng tốt nhu cầu học tập lập trình hay các công việc văn phòng cơ bản. Hy vọng video của mình ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn phù hợp cho công việc cũng như túi tiền của mình. Video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, xin vui lòng để lại ý kiến ở phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn chuông theo dõi mỗi khi mình có video mới nhé. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.